có anh người quen đó là đề nghị uh, bên phía mình giúp ảnh mod bluetooth cho con farm này thì đây em hỏi anh em biết là về số cái vấn đề thì mà mình mod uh, ờ, bluetooth cho nó thôi bên mình thì đã hoàn thiện cái mạch bluetooth rồi thì bữa anh có nói với ảnh là mới nói là nếu hoàn thiện rồi thì thôi cứ sử dụng mà cái cái cái phòng cái vai vai ờ, của ảnh đi làm đi thì cái mặt bluetooth này của mình đó, anh không lo về cái việc là sẽ mót vào trong cây tại vì nó nhỏ gọn nó chỉ khoảng trường tính là đâu khoảng 20 u thôi nhưng mà cái anh lo nhất là vậy không có app này thì thiết kế của nó nó nó nó nó, nó thiên về hướng là mỏng gọn nhẹ dễ mang đi lâu rồi file nên đâm ra là cái quan trọng nhất là nó không có học để pin tại vì pin của bên mình dùng là pin ờ, poly anh thì đang dùng pin là ba rưỡi kích thước con này nó vậy đâu khoảng có ba ly thôi nha kích thước nó khoảng đúng ba ly luôn nhưng mà nó bị con cái là nó để dụng dữ nên 90 phần trăm là mình phải làm cây cho con này để muốn hỏi mọi người là nếu mà mình làm cây con này thì ai có ý tưởng gì nghĩ thì uh, mình dùng cây Mika đi tại vì em khá thích Mika thứ nhất là à, Mika bắn cát thì nhìn lén nó rất là đẹp mà chi phí uh, hoàn thiện nó cũng không quá cao so với những cái ờ, vật liệu hiện tại trên thị trường ờ, bên mình á khi mà dùng lay này á, thì anh dùng cơ bản nó là dùng lay nóc nha nên anh nghĩ là nó nên có cái nét hay sẽ nghĩ là đi tại vì lay ờ, nóc này sẽ khác với lại cây lay sắt này sẽ là nó có cái độ bóng nhất định nên đặt ra khi mà anh bóp led RGB lên đó, thì nó đâu đó nó sẽ nó kiểu giống như mà nước ngoài hay gọi là cái flowing light sẽ tỏ cái ánh sáng mờ mờ rất là khá hay thì nếu như mà anh anh bạn anh mạnh đề nghị thì có làm được một trận không em nghĩ là nên để uh, bên anh uh, tuấn anh tuấn anh quyết định đi để phần led bên anh tuấn quyết ok về thiết kế thì em nghĩ mình cứ sử dụng ra đi anh cũng khá thích Mika anh cũng khá thích Mika thì tụi mình thì nói chung là team mình thì gần như là nó có một điểm chung là mọi người khá thích Mika bị nóc anh khá thích Mika tại vì gia đình mình là nó dùng Mika Đài Loan cái độ bền nó và không dạ, hàng cải rồi nhưng mà nó có một cái điểm mạnh nhưng mà nó cũng là điểm yếu của Mika là gì điểm mạnh nhất của Mika là tại nó rẻ hơn nhôm rẻ hơn là do cái quần định cuối của nó ít bước hơn nhôm nhôm để phải cuối thì nó hơi hơi nhiều bước nên nó sẽ bị dôi chi phí lên à, cái điểm yếu của Mika là nó hơi đơn giản so với lại những anh em không chơi led thì anh có một cái idea là như vậy tức là mình cũng làm cây Mika nhưng mà cho cái học như vậy thôi thì mình cũng làm được nhiều luôn file nhưng mà riêng cặp chân để mà kê lên cho những bạn nào mà đã quen với cái việc mà gõ bằng thính nghiêng mà tại vì độ sáu độ á Ờ, thì sẽ làm một kiểu là chân nhôm cặp chân nhôm đó mình sẽ cố tình mình làm nó bự ra chút xíu để nhìn nó hiện đại hơn và nhìn nó có vẻ cứng cáp hơn so với lại cái cái cái cái cái, cái con cũ này nhưng mà nó vẫn không mắc bị cái mức độ là cái cái cái độ mỏng ờ, cái thiết kế mà lỗ suýt với lại mà chân suýt bằng với lại cái cây con con Cortez thì ừ, có thể được có thể thử được thì thôi chốt ha cây thường dùng cây như mình dùng chân nhôm năm độ chân nhôm thì đặc tính chân nhôm thì nó có thể ăn nốt được nó sẽ thể hiện cái ID của người chủ sử dụng à. em thấy khá thích tại bên mình thì nói chung là bên mình có thể ăn nốt được nên đâu đó thì mình có thể hỗ trợ bạn nếu mà sao mình không muốn hoặc là mình có thể bút nick cái dòng sản phẩm này ra thị trường thì sau đó nữa là khi mình hỗ trợ bạn màu sắc nhôm bên mình nó khá là nhiều màu nhôm bên mình thì khá nhiều nhưng mà hiện tại bây giờ em đang bên phía mà mình bên sự thì có nói với anh đó là dùng màu lam nha em, em nghĩ màu lam màu lam cho con vai sát đây một phần màu này màu mới còn không thôi thì thật ra thì bên mình bản màu khá là chốt là màu lam đi nha đó đẹp sao thì chán chán thì cứ đổi lên cũng được cái này thì không khó lắm tùy ra nó thì nó chỉ dùng khoảng chừng năm mươi phút không năm mươi phút vuông đá nha chứ mình thì chắc không phải tốn một phút mấy hơn đó. rồi led thì mình sẽ hỏi lại bên phía công tùng coi ý tưởng như thế nào anh thì em muốn muốn led là tại vì mica món led phải buộc phải chán thì mica vẫn khác rồi mẫu switch mình vẫn giữ nguyên cái thiết kế của ờ, con vai nhưng mà mình đưa cái trình luôn rồi thì sẽ gắn cái anh nghĩ là chắc mình nên thử bluetooth trước đi thì cái mod bluetooth thì đầu tiên mình thử cái mặt mình coi anh ghi bluetooth là bị ti nha nó tiện thử mặt mình coi là nó có hoạt động được ổn với lại con kiếm này không nên thôi nhưng chung để chắc ăn thì mình cứ test ờ, test trước cái đi coi cái mặt này chạy được không thì thử mặt bluetooth sau khi thử xong thì uh, thôi giúp anh rã hàng cái con này ra tại vì muốn là là slip bên đây là duyên thì đã hàng ra xong thử xong đã hàng sau đó em hàng ờ, nghiên cứu kêu lại còn cây của mình anh sẽ lo sau khi lo xong thì mình sẽ có cây rồi thì mình sẽ anh để công đoạn hàng ở đây luôn nha để có gì đấy hàng cộng quay quay pin vào uh, bây giờ mình bắt đầu tiến hành uh, test bluetooth với uh, con vai của này thì uh, mặt đây là mặt bluetooth của mình thì nó sẽ có hai chức năng tức là nó có thể vừa để được vào trong case và vừa có thể làm một cái hub uh, bluetooth thì hiện tại là con vai thì nó đang có cổng uh, cổng này là cổng gì à này cổng micro usb thì uh, bây giờ tụi mình sẽ kết nối với cái hub uh, ờ, với cái uh, ờ, mạch bluetooth của tụi mình như là một cái hub bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành test thì uh, hiện tại thì tụi mình uh, có cổng tai A này để mà mình test với uh, bao bank để khỏi cần phải sử dụng pin tin à, ok à, vibe đã à, hiện đèn và nhận được uh, tín hiệu điện thì bây giờ mình bắt đầu mình test với uh, thiết bị là cái iPhone bây giờ mình sẽ tiến hành uh, tìm tín hiệu của cái mặt bluetooth của mình tôi bấm cái gì tiếp theo chưa chưa chưa tìm ra chưa tìm à đây rồi nó đã ờ, nhận được cái ờ, mặt bluetooth của tụi mình ok mình đã pair thành công bây giờ mình sẽ test với ờ, khả năng thay. nó yếu tố thành công cái nói yếu tố thành công rồi thì như ờ, bên phía team đã quyết định thì về con contact web này thì mình sẽ sử dụng là cây mica thì các bạn thấy thì cây mica này tụi mình đã bấm cát rồi nên nó có một cái lớp màu, cái lớp màu này khi mà lên led thì khá là đẹp tại vì led nó sẽ có đều, nó không bị mix led nó không bị led sáng một số điểm uh, cái pk này thì mình có để sẵn một cái học thì cái pin thì học này là khoảng 5 ly bằng với lại cái thước pin thì nếu như sau này mà bên phía mà team mình có tung ra thị trường mà các bạn có nhờ team làm luôn á thì team sẽ làm hoặc có hai các bạn là làm một pin được hơn nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới ốc giống như thế các bạn thấy cái lỗ ốc này nó uh, nó hơi bị xuống xíu Ờ, nhưng không sao uh, còn trong trường hợp ví dụ mà các bạn chọn ở bên nào thì mình sẽ làm cái học đúng vậy. tại vì bên phía tiền thì gần như là những cái toàn bộ ở đây thì là sẽ là cái học để mà để mặt bluetooth của mình thì cái mạch bluetooth này của mình có để sẵn là những cái con tay này gọi là tán âm thì tán âm thì trên nó sẽ là những cái chủ động chủ động này sẽ giúp cho mạch bluetooth nó sẽ nằm ở cách cái ờ, mức độ cách cái cây một khoảng là một tới hai ly trong cái việc nói chung là để tránh những trường học mà nó bụng nhau cái gì thôi thì mình có nghĩ là mặt thì bụng cao chứ không sao nhưng mà tụi mình thì cao là vậy ở những cái khoản khác tụi mình cũng sẽ gắn tán âm lên để thay thế cho cái trụ ốc mặt định của va uh, play của mình thì như hồi nãy chia sẻ thì tụi mình dùng play inox uh, cái này thì nó riêng thôi thì play inox so với lại play nhôm đó, thì nó có một cái độ bóng bẩy hơn nó cứng hơn nhôm uh, nghe quay sắc thì inox cũng chỉ là hết mà nó thêm một số dòng khác trên lay nóc này thì thường khi mà cổ thiết kế của tụi mình thì như mình đã nói thì bộ thiết kế này nó sẽ lấy hoàn toàn cái ý tưởng ờ, của của va tuân thủ theo những ý tưởng của va là là nổ suýt uh, ờ, cái lip led cái cái cái cái phần dày thịt này của cây nó cũng không quá bự để mà ờ, nó làm mất đi cái nguyên liệu thiết kế của đấy thì ngoài cây này ra thì chúng ta sẽ có một đặc trưng thì đây sẽ là chân phụ nếu mà các bạn mà thích võ là nô rồi vai á hoặc là cho phim mình sẽ là không được phim bên ừ. thì khi mà các bạn muốn gõ lô rồi vai á thì các bạn ừ, cứ để như vậy thôi nha còn khi mà các bạn mà muốn để ở chế độ mà các bạn với quý vị quen với là cái cái, cái đầu nghiêng rồi á thì các bạn có thể gắn cặp chân này thì cặp chân này được nói với lại uh, và uh, nói về cây này thông qua một cái ba con ốc đây, các bạn sẽ nó sẽ có ba con ốc đây thì chút xíu mình sẽ bắt ốc vào ha uh, con này thì được thiết kế là nó bằng kích với lại cây ngoài luôn thì các bạn sẽ thấy đây là đẹp luôn nha thì các bạn có hai nhiều cách để mà để qua đây thì qua đây với mình đây là một cách để mà để cặp chân nghiêng 5 độ trong trường hợp nếu mà không thích cách này thì các bạn có thể dùng cách này cũng được mà mình cũng, cũng không không không khuyến khích lắm và để như vậy cho nó lạ được nha mọi người tại vì <laughs> ốc như nhau nếu mà muốn thích cái phong cách bàn thờ rồi đây là cái ờ, sản phẩm hoàn thiện cuối của team mình về cái ờ, việc mà mod bluetooth cho Vortex Fast thì như các bạn thấy là tụi mình đã bỏ cái phần ờ, micro USB đây thì sẽ thế bằng là cái cổng USB của của của mạch của của team thì dây này sẽ câu để mà nhận nguồn bên đây thì trên bộ này nó sẽ có một bộ kết nguồn tuy nhiên mà dòng thuyết này thì dòng pháp này thì nó có một cái điểm là vì pháp nó không không hỗ trợ led nên ờ, cái mặt kích nguồn của Pháp không có đủ thì so với là với cái mặt mà của bên ờ, DS hoặc là của GH60 á, thì uh, uh, trên đó nó đã có ổ kích nguồn mà sử dụng led rồi thì như các bạn thấy thì ở đây tụi mình có mót thêm một cái điểm để mà kích nguồn khi dùng sản phẩm thì các bạn cứ tưởng tượng nó như một cái công tắc on off thôi chứ cũng không có gì lắm đâu rồi không móc luôn nha tại vì ở đây thì bên phía tiên thì rất là thích thiết kế mà cái kiểu giống như là dính cứng rồi nó không rớt ha rồi thì các bạn thấy đây là cái cổng USB của bên phía cổng lưu Bluetooth của mình thì đây nó có hai công tắc một là công tắc on off hai là công tắc là chút nguồn thì giờ mình sẽ mở lên đây các bạn sẽ thấy đèn xanh lên rồi nha tức là bản thân clip này đã có mặt rồi thì con với này vai này thì tụi mình sẽ dùng cái rùi sắt eo của team mình rùi sắt eo này là một cái cây mica bắn cát giống như ngay từ ban đầu team đã định hướng bên cạnh đó thì mình sẽ kèm thêm một cặp kim nhôm cặp chân nhôm mình sẽ ôm bên cạnh ngoài cây thì cặp chân nhôm này giúp cho cái việc đó là bạn nào mà thích mà gõ nghiêng thì mình sẽ có thể dựng lên khoảng 5 độ còn nếu mà không thì mình có thể để lâu rồi hai cũng được để đây mình sẽ sử dụng uh, iPhone X X chứ không X iPhone thì nó hơi khác với lại cái dòng khác đó là khi mà các bạn be lần đầu đó, thì nó sẽ nhận nhưng mà nó chưa có nhận được tín hiệu thì lúc này các bạn chỉ cần cái việc là tắt Bluetooth của mình mở lên lại sau đó kết nối lại rồi đã kết nối ha thì ở đây chỉ có lần đầu tiên thì nó mới bị thôi từ đây về sau thì khi mà các bạn tắt mở bluetooth lại thì hoàn toàn là sử dụng giống như tất cả mọi các thiết bị khác nha tại vì cái bản chất của iphone x mà từ dòng 12 trở lên thì tụi mình không biết vì sao nó lại có tiền nào này nữa nhưng mà thường mà những bạn mà dùng iOS mà 10 11 thì như là không bị rồi mình cũng nói về bên Rosette L luôn thì Rosette L này là một trong những cái Rosette mà tụi mình mong muốn là cũng trong khoảng thời gian tới thì sẽ ra mắt thị trường thì như các bạn thấy ở đây thì cái việc mà mình ở đây mình đang có một uh, sản phẩm là layout 60 uh, ờ, đây là mặt DZ bình thường cũng có lỗ USB coi như là thiết kế hoàn toàn nó tương tự như pháp hết thì khi mà các bạn dùng thì các bạn chỉ cần đổi cặp chân thôi tức là với lại những bạn nào mà mong muốn màu mè có thể mua nhiều cặp chân hoặc là chỉ cần mua một cặp chân để mà mình lặt cây nó lên thôi để các nha